chào anh em nhé cái video ngày hôm nay tôi chia sẻ cho anh em một cái bộ hột tài xỉu mà nó rất là hiệu quả cho anh em đi lắc tài xỉu Đấy, hay anh em đi lắc cái thì là nó sẽ mang lại những cái hiệu quả hay là mang lại những cái chén tài chén xỉu ưng ý nhất để cho anh em có thể kết anh em dở đó thì cái bộ hột tài xỉu mà tôi muốn giới thiệu cho anh em những anh em nào làm tay cái thì anh em cũng đã biết rồi thứ nhất là hột anh em cũng phải không tang thứ hai hột đi đều thứ ba là anh em có thể là giữ tài giữ xịn được theo ý muốn của anh em đó thì uh, chính vì vậy ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho anh em một cái bộ hột tài xỉu mới nhất 2021 mới nhất bên cơ sở tôi Đấy. một bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang 100 trăm không tang thì cái bộ hột tài xỉu này cũng rất là nhiều anh em cũng đã sử dụng rồi cũng đã chơi rồi Đấy, anh em là sử dụng đi lắc cái thì là nó rất là hiệu quả cho anh em nhé rất là hiệu quả cho anh em thì cái hiệu quả của nó như thế nào thì một lúc nữa anh em theo dõi cùng với tôi Đấy, thì tôi sẽ vào tôi test cho anh em cái bộ hồ đó thì cái bộ hồ tài xỉu uh, ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu đó chính là bộ hồ tài xỉu 2020 đây là bộ hồ tài xỉu hàng độc quyền ở bên cơ sở tôi nhé đấy thì uh, anh em nào mà muốn uh, tìm hiểu những cái bộ hồn hay là những tìm hiểu những cái bộ đồ chơi về tài xỉu hay bầu cua hay là bất cứ về cái đồ chơi gì thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình đây số điện thoại đây đây số điện thoại đây Đó. số điện thoại trên màn hình Đó. thì anh em à, cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại này Đấy, thì à, tôi sẽ tư vấn và tôi sẽ chia sẻ cho anh em những cái, cái cách đánh tài xỉu làm sao nó hiệu quả nhất Đấy. thì uh, trong cái video này thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em bộ hột Đấy, thứ nhất là bộ hột thì bộ hột này nó thứ nhất là cũng như tôi vừa nói bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang một trăm phần trăm không tang cho anh em nhé một trăm phần trăm không tang 100% không tang cho anh em thì ờ, cái bộ hột này khi mà anh em đi lắc tài xỉu thì là nó có hiệu quả như thế nào thì uh, ngay sau đây tôi vào tôi test cho anh em uh, trước khi vào test thì tôi sẽ test cho anh em qua cái cái cái tang của cái bộ hột này xem là nó có đáp ứng đủ nhu cầu khi mà nó đến sân chơi hay không nhé nhất anh em thử nam châm ok năm anh em à, dọi đèn dọi đèn rất là trong đúng không anh em rất đẹp hột rất đẹp cuối cùng thử cho anh em cái à, nước muối đầy đủ thủ tục để chứng tỏ rằng cái bộ hột tài xỉu mới nhất 2021 này dành cho anh em thì anh em đi chơi anh em không cần phải lo lắng gì về cái tăng tích của nó cả đó. thì uh, thủ tục uh, ờ, thử tang đã xong đó thì uh, anh em uh, theo dõi cùng với tôi để test cái bộ hồ tài xỉu này thì anh em nào mà đã lắc qua tài xỉu rồi hay anh em nào đã làm cái rồi thì anh em có thể nhìn qua cái bộ hồ xem là nó đi như thế nào hay nó đi như vậy thì nó nó đã đủ tiêu chuẩn hay là nó đã đủ ưng ý cho anh em hay hay hay là chưa được hay chưa Đấy. thì um, giờ tôi vào tôi sẽ lắc cái bộ tài xỉu này cho nó đi với tỷ lệ đều nhé, chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu chạy năm năm đó đó chén này 80 đến 90 phần trăm nó ở tài đúng không 146 tiếp tục lắc như vậy nó sẽ có tỷ lệ xỉu xỉu tỷ lệ 70 đến 80 đến 90 phần trăm hai ba năm, đúng không thì cái chén năm này cũng gọi là cái chén thế ờ, cái chén thế thì cái chén năm này thì rất nhiều anh em khi anh em đi lắc thì những tay con người ta đánh sẽ đánh lên tài bắt buộc là anh em phải giữ xỉu thì cái bộ hột tài xỉu này khi mà anh em mua về anh em mua về thì anh em sẽ được ờ, chia sẻ cho một cái cách lắc giữ hột tài xỉu đấy, đặc biệt là giữ hột của cái bộ hột tài xỉu mới nhất bên cơ sở tôi này đấy, bộ hột này đây là bộ hột tài xỉu 2020 nhé đấy, để ờ, cho anh em phân biệt được cái hột ở bên cơ sở tôi đấy, bộ hột 2020 này khi mà anh em muốn giữ được hột thì anh em lấy hột anh em về anh em gọi điện video cho tôi tôi sẽ hướng dẫn trực tiếp cho anh em nhé đó thì cái chén này tôi không lắc qua lại nữa tôi sẽ giữ cái chén này Đấy, giữ cái chén hai ba năm này nhé đó một hai sáu nó rất là hiệu quả cho anh em đấy anh em chưa sử dụng thì anh em nên tìm cho mình một cái bộ hột tài xỉu mà nó phải đạt những cái tiêu chuẩn tôi vừa nói với anh em nhé nhất không gian thứ hai đều thứ ba tỷ lệ ba thứ tư là anh em có thể giữ tài xỉu được đấy để cho anh em có thể là cân cân mặt cân cửa anh em có thể có những cái tính kết anh em chuẩn nhé à, thì uh, 126 tôi tiếp tục giữ chỉu cho anh em nhé 224 tiếp tục giữ xỉu cho anh em này Đấy, 135 tôi tiếp tục giữ xỉu bão tam đúng không anh em tiếp tục cho anh em này Đấy, 135 tiếp tục lại 135 tiếp tục lại giữ xỉu cái này hơi mạnh tay một chút rồi Đấy, thì lực của tôi cái lực cuối này của tôi nó hơi hơi hơi mạnh một xíu không biết là nó có lên tài hay không nhưng mà cái tỷ lệ phần trăm của nó vẫn còn tầm 6 7 60 phần trăm cái trái này lên tài đó thì cái cách giữ tài hay là cái cách giữ xỉu thì là anh em đều chỉ cần cách chỉ cần biết cách lắc của cái ờ, bộ tài xỉu 2020 này biết cách lắc giữ tài giữ xỉu thì anh em chơi hữu ổn này rất hiệu quả đấy, còn giữ tài thì nó cũng như cái cách mà giữ xỉu thôi đấy thì thường thường những cái thế hột to như thế này thì anh em bắt buộc là anh em phải cho xuống xỉu được đúng không thì với cái bộ hột này anh em chỉ cần nhẹ nhàng thôi đó nó sẽ xuống xỉu cho anh em đó nó sẽ xuống xỉu cho anh em nhé thì ờ, đó chính là cái bộ tài xỉu 2020 hàng độc quyền và cơ sở tôi